Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2021, tức ngày 17 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Ngọ hôm nay là Mậu Tý, Canh Tý. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Do cục diện tương xung mà ngày hôm nay của người tuổi Tý trôi qua không mấy yên ạ. À. Những mâu thuẫn hiểu lầm trong gia đình càng ngày trở nên sâu sắc và nghiêm trọng hơn, Chuyện từ nhỏ bị quan trọng hóa vấn đề, chẳng ai chịu lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ một mực hiểu theo ý của mình, cho rằng chỉ mình mới là người nói đúng chứ chẳng hề quan tâm đến thực hư ra sao. Người độc thân tuổi tí chán nản trước những lời thúc giục từ gia đình. Bạn chưa sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới nhưng tiếc là người thân của bạn lại không chịu hiểu điều đó mà hết lần này tới lần khác ép uổng. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu ngọ sửu tương hại, có thể tuổi sửu sẽ cần phải thoát ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn, dĩ hòa vi quý của mình nếu không muốn hạnh phúc của mình bị phá vỡ. Đã có kẻ giáp tâm muốn lấy đi những gì bạn đang có, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Khi mà hạnh phúc của bản thân bị đe dọa, con giáp này cần phải chủ động để bảo vệ hạnh phúc của mình. Đừng chần chừ do dự, cũng chớ nên cả nể, nếu chính bạn không thương lấy bản thân thì còn chờ vào ai nữa. Các cặp đôi có thể phải đối mặt với tình cảnh xa mặt cách lòng, nếu không biết cách hâm nóng tình cảm, kéo gần khoảng cách giữa hai người thì e rằng mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ càng ngày càng trở nên lòng lẻo hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Người tuổi dần thực sự tự tin vào bản thân mình và điều đó tạo nên sức hút cá nhân cho bạn. Người ấy bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên và không thể không chú ý đến con giáp này tình cảm nhen nhóm dần, người tuổi dần sẽ trải qua những cung bậc hạnh phúc của tình yêu khi mà cục diện tam hợp ở bên. Hãy mở lòng mình đón nhận tình yêu, chứ nên để những toan tính thiệt hơn làm mình trở nên bất hạnh. Các cặp vợ chồng thực sự thấy thoải mái khi ở bên nhau ngày cuối tuần này, dù bạn và người ấy chẳng cần nói gì nhiều với nhau nhưng cũng có thể hiểu được đối phương, cùng mỉm cười nhìn ngày tháng dần trôi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, ngọ mạo tương phá, bạn và người ấy thực sự đã có những mâu thuẫn, tranh cãi nảy lửa. Kể từ khi buông lời tuyệt tình, tuổi mão đã khiến cho đối phương thực sự cảm thấy tổn thương, tình cảm dạn nứt nghiêm trọng. Nếu bạn nghĩ lại và cảm thấy muốn cứu vãn mối quan hệ giữa mình và người ấy thì hãy hành động thật nhanh, nếu không bạn sẽ thấy rằng tình cảm tan biến không phải là điều không thể xảy ra. Người độc thân tuổi mão có thể cảm thấy rung động khi đứng trước đối phương nhưng bạn ngần ngại vì không thực sự tự tin vào bản thân mình và không dám thể hiện bản thân, bày tỏ lòng mình với người ấy, giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. năm Tử vi tuổi Thìn. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày khá may mắn với người tuổi Thìn khi mà cả về tình duyên và tài lộc, bạn đều được như ý, thực thần đến bên, cơ hội để kiếm tiền của con giáp này cũng đến, bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Cơ hội kinh doanh không có nhiều, điều đó đòi hỏi sự dứt khoát và quyết đoán của người tuổi Thìn khi đưa ra lựa chọn. Đi đúng thì tiền về đầy tay mà đi sai thì phải chấp nhận những tổn thất có thể xảy ra, Hỏa dưỡng thổ, người ấy quan tâm và chăm sóc hết lòng cho con giáp này. Người tuổi thìn cảm thấy mình thực sự hạnh phúc khi mà đối phương hiểu và thông cảm cho những nỗi khó khăn, vất vả bạn đang mang trên vai. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tuất, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ, Hợi Tỵ Tương Xung, xem tử vi 2021, người tuổi Tỵ đang được cục diện tương hội tạo điều kiện để tỏa sáng. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ biết đâu sẽ mang tới nhân duyên cho con giáp này, để bản mệnh tìm thấy tình yêu. Tuy nhiên, trong ngày có sự xuất hiện của tỷ kiên, điều này cho thấy người tuổi tỵ có thể sẽ phải hối hận vì sự độc đoán, bất chấp của mình trong chuyện kiếm tiền. Tài lộc tan biến ngay trong chớp mắt. Chính bạn cũng không thể tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến những điều đó. Nhưng thực sự là bạn đã sai, bạn đã phạm sai lầm, con giáp này chẳng thể nào phủ nhận được sự thực ấy, mà nguyên do là bạn đã vội vàng mà chẳng chịu nghe lời khuyên can, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân, Sửu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi hôm nay, ngọ ngọ tự hình, thứ tư này tuổi ngọ chẳng chịu cười vui mà cứ tự nhốt mình trong những bức tường của nỗi buồn, ân hận. Bạn tiếc nuối về những tháng ngày đã qua, không thể tha thứ cho bản thân mình. Lịch vạn niên cũng nhắc nhở người tuổi ngọ chớ nên quá mức bi thương, chuyện gì qua thì hãy để cho nó trôi qua, hãy lấy đó làm bài học, tự rút kinh nghiệm cho mình chứ đừng vì thế mà dằn vặt bản thân. Kiếp tài xuất hiện, vì tinh thần không được ổn định nên người tuổi ngọ đã để lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền ngon ăn trước mắt. Dù bạn có làm thì cũng chẳng được như ý chỉ vì chẳng đủ tập trung để đạt hiệu quả như mong muốn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi hôm nay thực sự không muốn che giấu niềm vui mình đang sở hữu. Ngọ mùi nhị hợp, quý nhân sẽ tới và trao cho bạn bất ngờ về tình yêu người ấy sẽ thổ lộ tình cảm của mình, bạn không cần phải trông chờ mãi nữa. Sau bao cố gắng thì người ấy cũng thực sự cảm nhận được sự chân thành của bạn và rung động trước tấm chân tình ấy. Nụ cười người ấy dành cho mình khiến bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, những hy sinh trước đó là hoàn toàn xứng đáng và bạn cũng muốn cho người ấy cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao mình đang sở hữu. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân, thiên tài xuất hiện trong tử vi ngày thứ tư này, người tuổi thân không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc nữa. Sáng tạo, chủ động để tìm ra cơ hội cho mình, bản mệnh thực sự tài giỏi. Biết bao người thầm ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền của người tuổi thân. Dường như chẳng có điều gì có thể ngăn trở con giáp này có được điều mình muốn khi mà bạn có sự linh hoạt nhanh nhạy đáng nể. Ngũ hành xung khắc sẽ dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình của người tuổi thân. Con giáp này quá mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải chạy theo dỗ dành đối phương nên mặc kệ mọi sự, giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Dậu, 10. Tử vi tuổi Dậu. Hôm nay là ngày cắt hung đan sen, vui buồn lẫn lộn của tuổi Dậu. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy con giáp này đang được chính tài ở bên che trở nên có được nguồn thu nhập vững vàng ổn định. Người tuổi Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc, tuy nhiên cũng chưa nên vì thế mà tiêu xài hoang phí, không chịu tiết kiệm cho tương lai. Chẳng ai biết được chuyện gì có thể nảy sinh đâu nhé, Hỏa kim bất dung, tử vi hôm nay cho thấy người ấy có thể sẽ nảy sinh hiểu lầm sau những sự lạnh nhạt mà bản mệnh thể hiện. Có chuyện gì không như ý thì hãy thẳng thắn nói ra, đừng im lặng giấu kín trong lòng. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi thứ tư của 12 con giáp, người tuổi Tuất thật sự may mắn khi mà cả tình duyên cả tài lộc đều được như ý. Tuất ngọ bán hợp, tình yêu cuối cùng cũng nở nụ cười với bản mệnh. Sau bao tháng ngày tìm kiếm, người tuổi tuất cũng tìm được bến độ cho trái tim mình. Người ấy khiến bạn thực sự điêu đứng với từng ánh mắt nụ cười, mới gặp hôm qua mà dường như đã quen cả kiếp này. Thực thần xuất hiện trao cho bản mệnh nhiều may mắn về tài lộc. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển tốt. Quý nhân giúp sức, những mối làm ăn trước đó thực sự cũng đủ để mang lại lợi nhuận vượt trội cho bản mệnh. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Thiên quan cảnh báo rằng nếu tuổi hợi không tỉnh táo hơn thì tiền bạc sẽ trôi tuột khỏi túi bạn trong ngày thứ tư này. Điềm báo tử vi cho thấy sự tin tưởng mù quáng của bản mệnh sẽ khiến bạn phải hối hận về sau. Chớ nên dễ dàng tin lời người khác quá mức. Bạn có thể sẽ gặp phải những tình huống chéo ngoe mà chẳng thể nào dễ dàng giải quyết, thậm chí còn vướng phải những mơ bòng bong rứt mãi chẳng ra. Hỏa thủy mâu thuẫn với nhau, tình cảm giữa bạn và người ấy cũng có thể dạn nứt vì chuyện tiền bạc.